Xin chào toàn thể anh em nhé Hôm nay bên ờ, đại lý cầu bịp ờ, Thắng Hùng tôi xin ờ, gửi tới anh em một cái cách chơi bầu cua bịp Thì như anh em biết trong những dịp mà Tết đến xuân về Thì ở quê đâu cũng thế hay là bất kỳ cái thành phố lớn hay là quê thì mình hay tổ chức cái bộ môn chơi dân gian đó là sóc bầu cua thì bầu cua thì như anh biết thì trong cái cách trừ bầu cua hôm nay tôi sẽ vào thẳng cái vấn đề cho anh em nhé đây chỉ cần khi nào anh em chơi ấy anh em chơi nhé em thả được một cái hột để vào này trong ba cái hột của người ta chẳng hạn hay là hột của mình đúng không anh em anh em thả vào một hột cho tôi đúng không ạ thì tỷ lệ chiến thắng của nó là 100% anh em nhé miễn là sao anh em thả một hột mà không có cửa thua nếu thua một tôi để lại tiền cho anh em 10 nhé kèm theo đó là một cái con chip nhỏ con chip nhỏ cái củ cái cục bấu dung này anh em này đấy nó rất là nhỏ khi em chơi ấy, nó vừa một cái túi của mình đây anh em nhé đúng anh em nhé thì à, để làm tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ vào thẳng cái vấn đề vào thẳng cái cách chơi như nào anh em sẽ nhìn hiệu quả cho nó nhé anh em nhớ nhé đây công thức cái công thức của cái cách đánh bầu cua nhà ví dụ này bầu là một ngắn một dài cua là không dung còn tôm là một ngắn tôm là một ngắn này nai là hai ngắn gà hai dài cá hai dài đúng không ạ cứ thế nhà mình dịch ra cứ thế nhà mình dịch ra mà đánh thôi đây tôi sẽ lắc và thẳng vấn đề anh em tôi lắc luôn này nhá anh em nhớ nha khi nào anh em chơi ấy đây có một cái công tắc nguồn đây là lúc khi mình tắt không chơi thì mình tắt đi còn bây giờ mình chơi mình bật lên này đây anh em nhé cái công tắc nguồn này này đây này bật lên phát được hiện nháy đèn đỏ đèn xanh em nha đây này đấy đèn xanh đèn xanh bật là có nghĩa bắt đầu là khởi động em nhé đây tôi sẽ lắp cho anh em xem luôn này đây. và tôi lắp nhá hai dài đúng không ạ hai dài trong này sẽ là con gì đây em nhìn nhá là con gà anh em nhé gà có một con gà đấy một con gà anh em nhé rồi ok đèn không báo không rung gì thì chắc chắn sẽ là con cua anh em nhé 100 trăm là con sao con cua này đúng không ạ cua có một con cua đây tôi sẽ lắc mạnh cho anh em nhé đây lắc mạnh này lắc mạnh một tí cho anh em xem này Đấy. rồi hai ngắn đúng không anh em ạ hai ngắn thì chắc chắn trong này sẽ có con nai nai nhé nai hai ngắn anh em nhé đây rồi like có một con like ok anh em tiếp tục là hai ngắn anh em nhé hai ngắn thì trong này chắc chắn sẽ có con like vẫn là con like anh em nhé đây đúng không like có một đôi một đôi like luôn anh em nhé rồi không dung đấy anh em nhìn đúng không không dung đèn không báo hiệu chắc chắn sẽ là con cua đây anh em này rồi ok cua có một con cua thì à, để giải thích anh em này đây là tôi để một cái đĩa thì nó kêu to thôi nhưng khi nhá tôi sẽ để xuống dưới này anh em nhìn này không bao giờ nghe được tiếng kêu gì cả chỉ có người mình rung mình biết cảm nhận ở nhà đây là tôi để dưới này không bao giờ anh em tiếng rung nhá rồi một ngắn một dài anh em nhá một ngắn một dài anh em nhìn chưa chắc chắn là sẽ có con bầu một nhắm một giá trạng thái con bầu anh em nhá rồi ok bầu có một con bầu rồi ok đèn báo hiệu không báo có một con gì cả thì chắc chắn anh em mình sẽ biết là con gì cua một con hay là hai con bên mà chắc chắn sẽ có một con cua trong này anh em nhá rồi ok cua hai con cua đấy thì tỷ lệ chơi của nó là như nào anh em nó biết nó là một trăm phần trăm khẳng định anh em là 100% không có ly thua anh em nhé miễn sao mà anh em mà chơi ấy, anh em thả một cái hột vào thôi còn con chip này ấy, thì mình sẽ để trong người mình mình để túi quần hay là mình để cái bộ phận nào trên thân thể mình không cần biết thì à, đấy hôm nay cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đi chơi nhà thì anh em đã nhìn thấy rồi còn anh em nào mà đang thu tha hay là muốn ờ, ờ, vào bờ một cách nhanh nhất thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và giải thích cho anh em tất cả những cái cách chơi làm sao để anh em chiến thắng thì uh, cuối cái video này tôi xin uh, chúc tất cả những em nào mà đang xem cái video này là năm mới uh, mạnh khỏe sức khỏe và kiếm được nhiều tiền hơn